Nhưng mà anh ơi, em rất là vâng lời Không là cả ham cho em hồn nhiên vô tư và yêu đời Nên anh này mong anh không cười chê nếu có thấy chán Em sẽ đến hát đàn anh nghe dấu xa